Những câu chuyện mới lạ, những thông tin hấp dẫn, tất cả sẽ có tại Khám phá Thế giới. Khoa học phát triển đạt được nhiều thành tựu không ngờ, nhưng tới giờ, các nhà khoa học vẫn chịu thua nhiều hiện tượng bí ẩn. Và sau đây là top 10 bí ẩn cho tới giờ vẫn khiến các nhà khoa học bó tay chưa giải thích được. sự chuyển rời của các lục địa. Lý thuyết về sự chuyển rời lục địa được đưa ra lần đầu tiên năm 1500. Theo đó, các lục địa chuyển rời qua đại dương, sau đó thuyết địa kiến tạo ra đời. Thuyết địa kiến tạo cho rằng trên nền đại dương có rất nhiều tầng địa chất. Những tầng địa chất này là nguyên nhân khiến các lục địa chuyển động rời dần nhau và tạo thành đại dương trong nhiều triệu năm. Nhưng nguyên nhân gì khiến các lớp địa tầng dịch chuyển trong thuyết địa kiến tạo vẫn chưa được giải thích một cách đầy đủ. sự tuyệt chủng của những loài động vật siêu lớn. Các loài động vật siêu lớn như voi ma mút đã tuyệt chủng được khoảng 10.000 năm và đến giờ các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được vì sao. Có hai cách giải thích chính cho sự việc này là do nạn săn bắn do con người tiến hành và do thời tiết thay đổi. Những người ủng hộ nguyên nhân thứ hai có rất ít bằng chứng chứng minh cho luận điệu của mình. Cũng có rất ít bằng chứng khảo cổ củng cố cho nguyên nhân thứ nhất. Hiện tượng Mpemba. Hiện tượng Mpemba là nước đang sôi dưới những điều kiện nhất định, không những đông đặc lại mà thời gian đông đặc còn nhanh hơn so với cả thời gian nước lạnh bị đông đặc. Hiện tượng này đã được ghi nhận từ thời Hy Lạp cổ đại, mặc dù nó khá tương phản với định luật nhiệt động lực học. Năm 1969, nhà bác học Mpemba đã làm thí nghiệm chứng minh tác động này là thực. Có rất nhiều lời giải thích được đưa ra, nhưng chưa có lời giải thích nào khiến các nhà khoa học ủng hộ. Tốc độ ánh sáng trong khi những giả thuyết cho rằng tốc độ ánh sáng là tốc độ nhanh nhất mà con người có thể đạt được chưa được chứng minh, ngày càng có nhiều bằng chứng chứng minh rằng giả thuyết này là chưa chính xác. Một vài người cho rằng năng lượng bóng đêm còn di chuyển với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Họ cũng chứng minh rằng nếu học thuyết Big Bang là đúng, vũ trụ đã được mở rộng nhanh hơn tốc độ ánh sáng trong những ngày đầu khai sinh vũ trụ. những trải nghiệm ngoài cơ thể. Chúng ta đã từng được nghe đến những trải nghiệm kỳ lạ khi ta cận kề với cái chết hoặc khi chúng ta bị mất nhận thức. Tuy nhiên, những hình ảnh mang tính trải nghiệm này vẫn chưa được chứng minh là có tồn tại thực hay không. Chim từ trên trời rơi xuống Mấy năm trước, tại thành phố Akankat, hàng loạt chú chim rơi xuống từ trên trời. Đã có lúc, người ta đổ tội cho pháo hoa. Tuy nhiên, Điều này chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, cũng thời điểm đó, tại khu vực này hàng nghìn con cá cũng bị chết một cách bí ẩn. Hiện tượng bí ẩn này đến nay vẫn chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng. Tiếng ầm từ vũ trụ Các nhà khoa học đang cố gắng nghiên cứu những ngôi sao mới hình thành. Nhưng năm 2006, họ gặp phải một vấn đề rắc rối, đó là những tiếng động bí ẩn xuất hiện trong những nghiên cứu của họ. Một cuộc tranh cãi nảy lửa về nguyên nhân của tiếng động này đã nổ ra. Vì âm thanh không thể truyền trong không trung, chỉ có sóng vô tuyến mới có thể làm được điều đó. Nên các nhà khoa học đã rất lúng túng về xuất xứ của những sóng vô tuyến này. Những tiếng động này lớn gấp 6 lần so với âm thanh thường gặp. Và các nhà khoa học cũng chứng minh được rằng âm thanh này không thuộc bất cứ loại sóng vô tuyến nào mà chúng ta từng biết. Ảo giác mặt trăng Ảo giác mặt trăng được ghi nhận từ thời cổ đại. Hiện tượng này xảy ra khi mặt trăng xuất hiện rất thấp và lớn trên bầu trời. Trước kia, nhiều người cho rằng đây là do ảnh hưởng của không khí hoặc ảnh hưởng vật lý. Tuy nhiên, những lý giải này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Đến giờ các khoa học vẫn chưa thể lý giải được hiện tượng trên. Tính đối ngẫu của các phân tử sóng Ánh sáng là sóng hay là các phân tử Câu hỏi này vẫn khiến nhiều người thắc mắc. Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học dường như lại vướng vào những rắc rối khác. Nhiều nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và rút ra kết luận rằng photon cùng lúc có thể hoạt động như sóng và như phân tử. Một hạt photon sẽ hoạt động với tư cách sóng hoặc phân tử, còn tùy thuộc vào điều kiện nhất định. Hiện tượng này vẫn chưa được các nhà khoa học lý giải. Khởi nguồn của sự sống khởi nguồn sự sống và việc hình thành vũ trụ là một trong những chủ đề tranh luận lâu nhất từ trước đến nay. Một vài nhà khoa học giải thích sự hình thành vũ trụ bằng thuyết Big Bang. Nhiều nhà khoa học đang tham gia vào dự án La Horden Collider để nghiên cứu về hạt Higgs boson, điều mà khiến các nhà vật lý tiến tới giải thích được về học thuyết vụ nổ Big Bang và những thuyết hình thành vũ trụ khác.